họa nét bút gọi cố nhân vương tình say ngân khúc nhạc đặt ký ức vọng lãng quên ân tình xưa hóa ra thành mây người năm đó cùng với ta chung rượu cay bên tiếng đàn giờ nước mắt nay hóa cam cho đàn kia vỡ theo thời gian trường lưu ấy biết bao nồng say nhớ một người còn mãi đứng đây màu hoa kia nay úa tàn mộng uyên nương giờ nay xa cách lòng thương nhớ mãi nơi hồng hoang luyến thương này vùi trốn tháng ngày vì sao ta mãi ngóng chờ một người thôi đã nét bút gọi cố nhân vương tình say ngân khúc nhạc đặt ký ức vọng lãng quên ân tình xưa hóa ra thành mây người năm đó cùng với ta chung rượu cay bên tiếng đàn giờ nước mắt nay hóa cạn cho đàn kia vỡ theo thời gian trường lưu ấy biết bao lòng say nhớ một người còn mãi đứng đây màu hoa kia nay úa tàn mộng uyên nương giờ nay xa cách lòng thương nhớ mãi nơi hồng hoang luyến thương này vùi trốn tháng ngày vì sao ta mãi ngóng chờ một người thôi giọt nước mắt hóa xa thành sông bóng chim nhạn mờ che cuối trời đoạn niềm kia nay đứt đoạn mộng uyên ương giờ nay cách xa vì gian chính với ta làm duyên cách biệt vì sao ta mãi ngóng chờ một người thôi hận duyên ta sao lỡ là vì người thôi hận duyên ta sao lỡ là